hoặc là đã đến bên em lấy hàng rồi thì các bác cũng đã biết được cái độ chính xác của nó nó báo như thế nào còn những bác nào mà chưa biết thì khi xem xong video này các bác có thể alo cho em số điện thoại em ở trên màn hình em sẽ tư vấn cho các bác sau đây em xin giới thiệu qua về cái bộ sản phẩm để các bác hiểu hơn về cái bộ sản phẩm này thứ nhất là về nắp chén dĩa hột là các bác đem của các bác lên rồi đúng không ạ thứ hai là về việc test máy các bác có thể test ở đâu cũng được có thể đem cả ra quán cà phê chứ bên em không bắt ép các bác là chỉ có test ở trên nhà em các bác đem ra quán cà phê test thoải mái ok nhé các bác nhá và tiếp theo đó là em xin giới thiệu về cái máy này đây nó được làm bằng một con cùi bắp làm bằng điện thoại cùi bắp các có thể lắp sim vào nghe gọi bình thường nhé các bác nhá đây khi nào mà mình máy hết pin các bác sạc thôi chỉ việc sạc máy thôi sạc như một cái máy điện thoại bình thường được chưa và em cũng xin nói um, kỹ hơn một chút về cái máy này để cho các bác hiểu hơn này nó là cái máy phân âm mặt hột tài xỉu nó giống như là một thầy một một con người một thầy thợ nghe mặt được mặt hột chứ nó không phải là cái máy mà phân được âm tải âm xỉu như các bác hay thường thắc mắc hay thường hỏi em đúng chưa ạ kể cả là cái máy phân âm hồ tài xỉu bé kia hay là đối với cái điện thoại phân âm hồ tài xỉu này nó cũng đều chỉ là những cái máy phân được mặt hột thôi chứ nó không phân được âm tài âm xỉu nhá các bác nhá các bác nhớ kỹ giúp em với ạ và sau đây thì em xin phép được test một vài tiếng để cho các bác cảm nhận được cùng em về cái độ chính xác của nó xem nó có chuẩn xác hay không nhé các anh nhá này để em ờ, mở máy này hai các bạn ấn này rồi Đấy. em xin test được xin phép được test một vài tiếng nhé thì đây máy nó rung nên là em không thể nghe thấy được các bác cũng không nghe thấy đúng không ạ thì em xin phép được cầm ở trên tay cảm nhận độ rung của nó nha các bác nhé máy vừa rồi máy báo là hai ngắn hai ngắn thì chắc chắn là sẽ có mặt một hoặc mặt bốn 4 các bác nhá này có mặt một luôn máy lại tiếp tục báo hai ngắn hai ngắn lại tiếp tục có một hoặc bốn. Đây, có cả một và bốn luôn, được chưa ạ? Lại hai ngắn tiếp. Lại tiếp tục có một hoặc 4. Đây, có mặt một luôn. Lại tiếp tục hai ngắn, lại một hoặc 4. hai một luôn, đúng không ạ? Máy báo một dài, một giải đây là chắc chắn sẽ có mặt 5 hoặc mặt 6 nha các bác nhá, đây có mặt 6 lại tiếp tục một giải tiếp một giải lại có 5 hoặc 6 đây có cả 5 và 6 được chưa ạ vừa rồi thì em cũng test cho các bác phải gần chục tiếng rồi các bác thấy sao chuẩn 100% chưa ạ em thì em thấy nó là chuẩn 100% rồi đấy khi nào mà các bác không chơi nữa nhá thì các bác ấn nút tắt ở đây đây như thế này thôi xong là các bác đã tắt máy ngoài tài xỉu ra thì bên em còn có uh, bầu cua sóc đĩa máy đánh bài ví đổi bài và hack game trên điện thoại các bác khi xem xong video chỗ nào không hiểu thắc mắc các bác cứ alo cho em số điện thoại em ở trên màn hình hoặc bác nào muốn đến cơ sở tận tay test máy các bác cứ đến cơ sở em khi xem video các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh like và chia sẻ để theo dõi được những video mới nhất mà bên em đăng lên Tết 2020 thì cũng sắp đến gần rồi cũng chỉ còn một tuần nữa thôi thì các bác theo dõi để các bác mang về được cho mình những cái bộ đồ chơi những cái sản phẩm để phù hợp với sân chơi của mình một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những video sau